Chào các bạn, tôi là Kevin Nguyễn, chuyên gia đào tạo FMB thực chiến. Trong tuần vừa rồi thì Kevin Nguyễn tiếp tục nhận được một số những câu hỏi liên quan đến việc là tăng doanh số bán hàng cho quán của mình. À, từ những anh chị đang kinh doanh quán cà phê và trà sữa à, và những mô quán khác thì ở video này Kevin Nguyễn sẽ đưa ra một số những cái cách thức mà chúng ta có thể tăng được ờ, doanh thu cho quán của mình. À, cách đầu tiên mà chúng ta có thể áp dụng đó là tăng về số lượng khách hàng à, tới được sử dụng đến à, sản phẩm của ta nhiều hơn bằng cách là chúng ta sẽ PR marketing quảng cáo đưa ra các chương trình khuyến mại hay là chúng ta sẽ quảng cáo qua cái app bán hàng cũng như là các cái à, nền tảng mạng xã hội ở Facebook, Zalo để có thể thu hút uh, nhiều khách hàng tới quảng ra nhiều hơn uh, cách thứ hai mà Kevin Nguyễn muốn giới thiệu đến các bạn đó là cách mà chúng ta có thể uh, áp dụng đó là tăng giá trên mỗi một lần mua ở đây cụ thể các bạn có thể nhìn thấy ở cái mô hình quán à, trên thực tế thì KFC Lotte họ sử dụng các cái phương pháp như là khi mà khách hàng mua một cái ờ, đùi gà à, thì họ upsell lên à, bán thêm hay bán kèm với khoai tây và dạ, à, bán kèm với à, Pepsi Coca thì đây là phương pháp mà chúng ta sẽ dạ, tạo ra những combo hay thay vì là chúng ta bán một sản phẩm đó là gà thì chúng ta sẽ bán à, kèm theo đó là gì ạ dạ, uh, khoai tây cũng như là ngọc si thì giá của chúng ta sẽ được uh, đánh cao hơn thì với cái quán ờ, trà sữa chúng ta có thể áp dụng đó là ờ, mua một sản phẩm đồ ăn kèm với cái đồ uống của chúng ta tạo ra cái, combo hay là mua hai mua ba chúng ta giảm cho họ một chút về về, về giá hàng thì đây là một phương pháp là tăng giá trên mỗi một lần mua phương pháp thứ ba mà tôi Nguyễn muốn giới thiệu các bạn đó là chúng ta có thể tăng số lần mua lặp lại từ khách hàng để tăng được số lần mua lặp lại từ khách hàng này thì các bạn cần phải uh, đóng gói các sản phẩm uh, được tốt cũng như là để tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt hay là chúng ta sẽ để xây dựng cái giá phù hợp với khách hàng uh, của mình để làm sao có thể làm cho khách hàng chúng ta hài lòng và như vậy chúng ta sẽ có thể thu hút được khách hàng mua cái sản phẩm của chúng ta lần thứ hai lần thứ ba và nhiều lần hơn nữa như vậy thì thay vì là chúng ta chỉ cố gắng uh, tăng một biến số đó là tăng về số lượng khách hàng thì bây giờ các bạn có thể uh, biết cách tăng ba biến số cùng một lúc để chúng ta có thể À, tăng theo cấp độ số nhân và giúp cho cái quá trình hoạt động kinh doanh của chúng ta tăng về mặt doanh thu à, tốt uh, nhất và chúc các bạn là áp dụng các phương pháp để có thể tăng doanh số cho quả của mình hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo từ kênh của mình